Kính lạy Đức Thế Tôn Lòng từ bi vô lượng Thọ nhận món nâm độc Độ thợ sắt cun đa Kính lạy Đức Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài Là mặt trời soi chiếu Xóa tan các hiểm nghi người là mặt trời soi chiếu xóa tan cả hiểm nghi hiểm nghi bậc thánh thân không bệnh hiểm nghi thân bệnh không đạt đạo thế tôn lòng từ bi tao vời thế tôn bậc đạo sư độ đời kính lạy đức thế tôn lòng từ bi vô lượng thọ nhận món nâm độc độ thợ sắt cun đa kính lạy đức thế tôn lòng từ bi của ngài là mặt trời soi chiếu xóa tan các trời soi chiếu xóa tan cả hiểm nghi hiểm nghi bậc thánh thân không bệnh hiểm nghi thân bệnh không đạt đạo thế tôn lòng từ bi cao vời thế tôn bậc đạo sư đời đạo sư đời thế tôn lòng từ bi của ngài cho chúng